à, mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai thì bạn nữ ờ, rất là ghen chết em cũng hay ghen nữa <laughs> nhưng mà ghen phải nói là thái quá luôn là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bạn được xét nghiệm uh, ờ, hiv xét nghiệm uh, hiv dạ xin chào uh, phía bên kia cổng rào ạ à. con tên là trần tấn nhàn năm nay con 30 tuổi hiện tại con làm nhân viên thiết kế design con quê ở bến tre nhà hiện nay con công tác ở đâu dạ con công tác ở bến tre luôn bến tre luôn tại thành phố bến tre luôn dạ. à, nhà gái mình giới thiệu nào Dạ, lời nói đầu tiên thì con xin gửi lời chào đến à, cô Hồng Vân, à, chú Quyền Linh và tất cả các uh, quý vị trong trường quay ạ. À. Dạ, con tên là Lê Thị Tường Vi, năm nay con 30 tuổi, con đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, quê con thì ở An Giang à, công việc của con hiện đang làm là chuyên viên tư vấn bên ờ, công ty giáo dục ạ à. bây giờ con nói một chút điểm mạnh điểm yếu mình cho nhà gái biết đi à, điểm mạnh của con là làm được nhiều thứ à, biết hát à, biết làm việc nhà chút rồi à, sửa linh tinh lặt vặt trong nhà điểm mạnh mới đây con mới phát hiện đó là con săn sale shopee rất là giỏi <laughs> cái này phụ nữ thích lắm nè à, bạn gái bên kia nếu mà bạn bấm nút á thì ờ, bên đây mình sẽ ờ, sale cho bạn ờ, vài mã giảm giá 50% của Shopee quá dữ luôn anh ơi anh săn sale shopee còn em săn sale lazada vậy hai đứa mình mà hợp lại á thì nhà mình còn gì không anh wow còn chứ em và dạ, có cái có cái thêm cái nghề nghiệp săn sale nữa săn sale săn sale ừ. có gì giảm giá 50 phần trăm 70 phần trăm là có liền ha dạ đúng rồi <laughs> dạ tất cả săn hết hay cái này hay á có điểm gì nữa điểm yếu cái gì không dạ điểm yếu của con á là hay dễ có mất cảm xúc ừ dạ tụt mút á dạ, là ừ dạ, tụt mút đó hả dạ dạ mỗi khi mà con tụt mút đó là con ờ, làm gì đó là con buông bỏ hết cái tính này nó chỉ thể hiện trong gia đình hoặc là lúc mình chưa có vợ thôi dạ. nhưng khi trong nghề nghiệp chú tin rằng là mình phải cố gắng đừng có tụt mút theo chú là như thế nha dạ đúng rồi tại vì lúc mà con quen bạn gái á ừ. thì con rất ít tụt mút cái khoảng thời gian mà con tụt mút nhiều á là đúng là con không không con à. ở một mình con không có tức là có bạn, bạn gái, gái sẽ có thêm tinh thần nữa đúng không dạ, đúng rồi. có thêm à. động lực á hả ok rồi mình uh, có điểm mạnh điểm yếu gì con con ừ. có biết may vá rồi tự vẽ con rất thích vẽ à, à. ở nhà con mà cái cái vách tường nào mà nó trống á là đầy hình ảnh hết trơn không còn chỗ nào trống nữa hết à vẽ tường nhà mình thôi nha con <laughs> không em ơi ờ, về nhà anh vẽ cũng được nữa dạ em cũng đang em, em cũng đang định hỏi anh câu đó đó tường nhà anh tường phòng anh còn trống không à, <laughs> còn trống rất là nhiều em ơi bạn nam ở đây cũng thích vẽ đó thành ra kêu mời bạn đi về nhà vẽ cùng vẽ luôn dạ đúng rồi ừ. tại con làm à, bên design mà design mà à, bên design vậy mình có cái cái điểm đúng yếu gì không á điểm yếu của con nhiều lắm <laughs> để con sơ sơ vài cái đúng thôi bạn bên kia bỏ chạy <laughs> giống như là nó bị mù đường vậy đó ờ. dù là ban ngày mình đi cái được con đường đó quen thuộc đi nữa thì buổi tối nó cũng không có nhận dạng được nhiều có ờ. có thể là có khi cũng đi bị lạc ờ, ừ. vẫn nhớ đó nhưng mà không có nhớ như là ban ngày cái tính ương ương dở dở sáng nắng chiều mưa của con á đó, <laughs> đó cũng là điểm yếu của con ừ. rồi với lại cái tính tình con hơi thẳng thắn cho nên nhiều khi chơi với bạn bè hay những người mà mới quen á thì người ta sẽ không được vui á sẽ cô dễ mất lòng dạ dạ rồi. nhưng mà khi mà ai chơi với nhau thân lâu rồi thì mới hiểu được cái tính của con này <laughs> vậy là mình có mấy mối tình rồi tới bây giờ thì con được hai mối tình <laughs> hai mối tình dạ. mối tình gần đây nhất là quen được bao nhiêu lâu dạ khoảng sáu bảy năm <laughs> sáu bảy năm rồi lý do chia tay dạ bởi vì ờ, bên con là đạo chúa á cô ạ à. ừ. cho nên là nó hơi khó khăn về vấn đề đó bên bạn ờ, có cái việc coi tuổi á cái à. nó hơi bị uh, lấn cấn về hai cái đó, đó. dạ rồi rồi bên trai đàn trai mình có đạo không bên con thì có đạo rồi chúc mừng luôn thì thế là mừng rồi dạ bây giờ con có mấy mối tình dạ con có hai mối tình chính thức <laughs> con chào con dạ mối tình thứ nhất của con quen được uh, ờ, 5 năm dạ mối tình thứ hai thì quen chưa được một năm đã chia tay nhưng mà sao ờ, gọi là chia tay con tình thứ nhất của con là quen với một bạn ờ, bạn nó cũng nhỏ hơn nhưng mà đã có gia đình rồi ừ. và đã có bé nhỏ rồi mà lúc đó thì sự nghiệp của con cũng mới bắt đầu con cứ lao đầu vô yêu rồi chăm sóc người ta rồi rốt cuộc thì phần mình thì không không tự chăm sóc được mình à, mối tình thứ hai dạ mối tình thứ hai thì bạn nữ rất là ghen chết em cũng hay ghen nữa à, <laughs> ghen mà ghen phải nói là thái quá luôn và đến nỗi mà biết mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bạn được xét nghiệm cái gì con dạ <laughs> xét nghiệm ờ, hiv xét nghiệm ờ, hiv ghen dữ vậy luôn á dạ ờ, xét nghiệm sợ lấn cấn với, với người trước ờ, rồi dạ. coi như vậy là chia tay dạ không như vậy thì con cũng dẫn đi xét nghiệm, nghiệm luôn đúng rồi cái đó đều chính dạ, đáng mà con là nói chung là mình không có gì hết nên mình đúng rồi sẽ xét nhưng mà rồi tại sao chia tay dạ vì ghen ghen quá nên một khoảng thời gian á rồi con ờ, con lặng tiếng ừ. rồi bạn đó tự động bạn đó cũng có người mới luôn bây giờ con hy vọng là cái người ờ, bên rào của con sẽ như thế nào ghen thì nói chung là bạn cũng phải ghen có mức độ thôi ghen đúng đúng dạ, không đúng rồi ừ. rồi con mong người bạn của con tính tình phải như thế nào cái nhân dáng bên ngoài à, ra làm sao dạ nói chung là thấp hơn con một xíu con yêu dạ con, con một mét ờ, sáu mươi bốn người nhỏ nhỏ ờ, xinh xinh gọn gàng là được không mập không ốm chỗ ừ. này em mập lắm luôn á anh wow em bao nhiêu ký à em mập lắm luôn em là không tin anh không tin anh không tin em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào con tìm một người đàn ông chững chạc một người ờ, biết quan tâm lo lắng chia sẻ bởi vì con cảm thấy là cái chia sẻ nó là cái quan trọng trong mối quan hệ gia đình á ờ, buồn hay vui hay là có những con? cái gì á thì căng thẳng giống như mà diễn đàn hội nghị vậy trời <laughs> hình dáng sao con con tìm một người ờ, cao hơn con ừ. con mét nhiêu con con mét 55 xíu <laughs> nè rồi, người ta hơn mình hơn tới gần đó. 10 phân đó người dạ, ta mới 64 đó được rồi. Ừ. con không thích đàn ông điều gì cái đầu tiên đó là hút thuốc chú ạ à. ừ. với lại cái tính gia trưởng đó chú <laughs> có không dạ không không có ờ, dạ. con không hút thuốc con cũng sợ cái tính vũ phu lắm chú <laughs> không có đâu bên đây chắc không có dạ, không vụ đó đâu đầu đi con tặng hoa tặng quà dạ. gì đi mình uh, quay qua mình gặp ý trung nhân của mình đi dạ. chào em em chào à, anh ạ à. có món hoa tặng em dạ em cảm ơn rồi. anh dạ món quà này à, một chút xíu nữa anh sẽ bật mí được cái mở ra dạ à. em cảm ơn à, anh ạ khoan chờ anh chưa mở rồi để đây đây đây đây đây đây tặng em đặc sản uh, quê nhà trời dạ. đất ơi quá ừ. trời quà cáp vậy trời à dừa này dừa gì vậy anh à, ờ, dừa này dừa dứa dừa dứa hả ôi em rất thích uống nước dừa luôn á <laughs> cảm ơn anh nhiều dạ. à dạ đây thì em cũng có món quà dành tặng cho anh cái đây à. là em vẽ em tự vẽ à. và để mở được cái món quà này á em mời anh chơi một trò chơi với em nhé ok dạ ở đây nó là ba cái phần này nó là ba cái câu hỏi và yêu cầu rồi. Dạ. dạ ra đây rồi. yêu cầu thứ nhất từ từ mình mở ra hết yêu cầu thì sẽ hé dạ, lộ ra được bức tranh ạ nếu như trong những cái cuộc vui á thì đâu là cái người mà anh cùng muốn chia sẻ cùng muốn bên cạnh anh sau này luôn ạ à? vợ con vợ con vợ con dạ em cảm ơn anh dạ anh chọn số 3 ok anh gửi xin lỗi đến người đối diện à, anh xin lỗi em dạ em cảm ơn anh để chơi gì vậy anh hãy gửi <laughs> lời cảm ơn chân thành đến nhất, đến mọi người à, xin cảm ơn mọi người đã đến uh, đây uh, trong ngày hôm nay đây là cái à, món quà mà em gửi tặng anh em cảm ơn anh đã dù không hiểu không biết cái yêu cầu mà vẫn chấp nhận cái lời xin lỗi <laughs> đó là cái sự chân thành mà em mong muốn tìm Rồi. được ở người bạn trai của mình ạ. ok à. cảm dạ. ơn em gì đó bức tranh hả dạ bức tranh đẹp nha ai vẽ đây dạ con vẽ <laughs> chú à đẹp rồi em có ngại mà cái khoảng cách anh ở bến tre và anh lên sài gòn với em cái khoảng cách đó thì em không thấy ờ, nó là vấn đề trở ngại anh sắp xếp được thì anh lên uh, Sài Gòn còn nếu như em rảnh thì anh có thể mời em về Bến Tre Em cũng chưa biết Bến Tre ra sao nữa okay. Cho nên là <laughs> em cũng uh, mong có cơ hội để được đi du lịch Em rất thích đi du lịch cho nên là có thể đi du lịch ở đó cũng được à, Thật sự thì <laughs> em nói về vấn đề du lịch đó, anh cũng rất thích du lịch à, Và điểm đến đầu tiên anh muốn đó là Đà Lạt Nhưng mà anh chưa bao giờ đi được đấy <laughs> cái cái cái điểm này sao mà giống em em được đi Đà Lạt rồi nhưng mà lâu lắm rồi muốn quay lại mà không có điều kiện để quay lại okay, <laughs> dạ, vậy uh, sau chương trình này có thể uh, anh với em cùng đi đà lạt trải nghiệm lại đà lạt rồi hay rồi đó hay quá rồi bây giờ hát đi ừ. dạ uh, thì uh, xin tặng bạn uh, bài hát là lời yêu thương ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của mình nhít đới trên vai em buông chừng cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả anh muốn được cùng em về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè nhâm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài hay quá thật ra thì cái bài này cũng là cái bài mà em rất thích luôn á anh à không cần về biển vắng nào cả về dưới bánh bóng dừa lả lơi về bến tre đúng luôn rồi đó tôi thấy bạn trai có máy chụp hình chụp cho bạn gái ăn tắm thôi em cũng rất thích chụp hình luôn á anh ờ à, ok vậy em em mà em ngồi đây đi là mấy người muốn làm gì làm đi tôi qua bên ông mối tôi hai đứa làm làm đi ngủ giấc đi ừ đó vậy đi chụp hình chụp gì okay. đó vậy rồi em nghiêng người qua phía anh chút xíu đúng em rồi nghiêng qua anh rồi ok giờ máy anh nha rồi tôi lên nè <laughs> ok con quay qua chụp cô chú tắm con <laughs> rồi con tặng cô chú một cống nữa nha ok dạ rồi quá đẹp luôn quá có hình luôn. không dạ có chứ ừ con xin một tấm. rồi đã, dạ, xin đi rồi ok rồi ngon rồi. ngồi vào ghế để tay vào hai nút bấm sau 3 tiếng đếm một quyết định điều đó nha một hai ba hết thời gian rồi hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đó à, bây giờ em mở à, đi em mở món quà thôi uh. em giả ra cho tôi tiếng nó rú lên cái tôi hết hồn tôi tưởng là một cái con vật nuôi nào đó ai dè. Dạ, về okay. dạ làm cho vui vậy thôi chứ này là bức tranh trống à, à đúng rồi bức tranh này là chủ yếu là sau cái chương trình này là anh sẽ gửi cho em cái bức hình anh vừa chụp mới nãy ừ. à dạ dạ em sẽ lòng vô đây dạ đây là kỷ niệm của ờ, hai đứa mình hôm nay em cảm ơn anh dạ